đây là chiếc máy Performance Plus nằm trong dòng Performance Series đạp ra sao để tập mông dịch ra tiếng việt là gì là đạp mông à. À. nè đứng ở đây đứng sao cho vị trí mình trụ chắc nhất rồi tay chấn ở đây cho khóa khúc trên dẫn cái mông ra đó đứng như nè ngực tấn công và mông phòng thủ rồi bây giờ duy sẽ tập cái máy này à, cách tập là nói nói nhanh luôn cường độ cao đó bạn tập chân này bạn đổi qua chân này xong bạn quay lại chân này bạn đổi chân này bạn quay chân này bạn đổi chân này nếu bạn cần thiết á, thì bạn nghỉ giữa mỗi set là một phút còn không cần thiết thì bạn chơi liên tục để cho nó chúng ta pum với cái mông chúng ta dồn dồn dồn dồn dồn dồn với cái mông để cho nó cao cái mông phía sau nó cao cái mông phía sau lên còn cái bài hồi nãy là nó bè cái mông ra khi mà cao và bè làm cho mông mà nó tròn và cái hông mà nó rộng nhìn nó rất là sexy vậy, nặng không ta nặng không nặng Wow Tiếp, come on Come on Thôi phải nghỉ một phút thôi Không nổi Tại nặng quá Mà nghĩ không Đạp đùi mà cái máy này nó chơi mà tới được có gì 90 bao cộng 10 là có 100 bao thôi le lưỡi Le lưỡi bà này cô lập mông quá trời luôn vô tiếp luôn mấy bạn ơi cường độ cao lên cường độ cao lên chiều rồi cơm áo gạo tiền rồi ok anh giang là có free quay rồi đó nha em nè nhìn đi free quay cho coi nè ok nè nè wow. biết sao không ba free quay đó lúc mà tạ nó vô một cái nó dồn lực vô mình đùi trước mình giữ lại nó tập xong vô đùi luôn mấy em thôi mệt quá ráng một cái nữa thôi nha kiếm cơm thôi mệt quá Trời ơi chị em phụ nữ ơi khổ quá mà thấy chưa phụ nữ á cái sức bền người ta ghê lắm bạn chỉ 5 phút là bằng liệt rồi phụ nữ thêm số không làm sao nên mấy cái bài này tập siêu bền luôn mình đàn ông mình chơi không lại cố lên tôi ơi à, à, à, à vô luộc hai mông luôn tép tép tép pre quay tép nha nè nhìn nè đã thẳng ra trùng người xuống Rob set Dạ. THL Stream luôn nhập cho bạn những dàn máy đẳng cấp để tôn dáng cả phụ nữ lẫn đàn ông với một cái máy tập mông tuyệt vời bạn tập bạn sẽ có được cái cảm giác vô mông vô hông mệt mỏi thấm và kèm một chút xíu hưng phấn đó là những gì tôi muốn truyền tải qua video này cảm ơn các bạn đã theo dõi video